Con cái chúng ta giỏi thật Nhà văn Aziz Nessin Bức thư thứ 25 Tình cảnh gia đình Istanbul ngày 26 tháng 2 năm 1964 Geneva thân mến, cảm ơn bạn đã gửi cho tôi tấm ảnh Hồi này men tin trông lớn hẳn ra, có vẻ đàng hoàng lắm Lá thư bạn chia sẻ nỗi buồn làm tôi thấy cảm động Tôi rất thông cảm về những chuyện đã xảy ra với bạn trong tuần qua, rõ ràng là muốn giúp bạn lại thành ra mang tội. Dù vẫn thương hại Murat nhưng tôi cũng bực với nó. Bạn còn nhớ Hussein không? Với nó cũng có những chuyện dở khóc dở cười. Nó cũng làm nhiều bạn trong lớp tôi buồn cười như Murat của các bạn. Tuy nhiên, Hussein không đổ lỗi của mình cho ai cả. Bạn cũng từng biết nó rồi đấy, nó là một đứa bạn tốt. Trong một lá thư, đã có lần tôi kể rằng Hussein thà chịu đau một mình chứ không thưa thầy để tố cáo đứa bạn xô đẩy làm nó ngã từ trên cây xuống. Khi trước còn ở Istanbul, bạn đã đến nhà Hussein chơi chưa? Gia đình nó sống ở một khu ngoại ô nhỏ và khá tồi tệ, mà ngay cả khi chưa đến nhà nó, chắc bạn cũng thấy nó là một đứa trẻ con nhà nghèo. Lâu lâu tôi cũng có đến nhà nó chơi và vì thế tôi biết khá rõ về hoàn cảnh gia đình sa sút mà nó đang phải chịu đựng. Nhà Hushin có tới 7 người mà tất cả phải sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ xíu. Hoặc vì nhà cửa quá chặt chội, hoặc vì tiền nông kiếm được quá hạn chế. Trong nhà nó ít khi có sự hòa thuận, vui vẻ. Từ khi hai đứa kết bạn với nhau, Hussein hay kể những chuyện cãi vã, xích mích thường xuyên trong gia đình nó cho tôi nghe. Tôi cũng sẵn lòng chia sẻ những nỗi buồn khổ với nó. Đôi lúc tôi còn phải khuyên giải, động viên nó vượt qua những khó khăn vật chất và tinh thần. Buổi sáng đến trường mà thấy mắt nó đỏ mọng là tôi biết ngay cả đêm hôm trước nó đã khóc rất nhiều. Thường, ít khi tôi thấy nó cười đùa vui vẻ, mà nó hay có vẻ buồn và suy nghĩ Gần đây, một buổi sáng, tôi lại thấy nó đến trường, mắt còn đỏ hoe. Để mọi người khỏi thấy nó đã khóc, Fushijin len lén đến thẳng chỗ ngồi và chẳng chuyện trò gì với ai. Ngay cả tôi cũng chẳng kịp hỏi nó câu nào, chuông báo bắt đầu giờ học đã điểm. Hôm đó trong giờ học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, thầy giáo giảng cho chúng tôi về các biến cách của danh từ. Thầy giáo hỏi cả lớp danh từ gồm có các cách gì? Chúng tôi đồng thanh đọc thật to. Danh cách, tặng cách, thuộc cách, đối cách, xưng cách. Sau đó thầy gọi Demir đứng dậy, đọc một câu chuyện ngắn nhan đề. Ngôi nhà có cửa sổ bằng vàng. Có lẽ bạn cũng biết câu chuyện này, nó ở trong sách tập đọc ấy trong khu rừng kia có một gia đình nghèo khổ, sống qua ngày đoạn tháng. Họ có một cô con gái nhỏ, lúc nào cũng muốn trở nên giàu có. Hàng ngày ngắm nhìn về phương xa, cô bé thấy một ngôi nhà xinh xắn. Buổi chiều về, những cánh cửa sổ của ngôi nhà phía xa sáng lên một màu vàng rực rỡ, rất đẹp. Cô bé nhà nghèo thường ao ước được đến tận nơi xem ngôi nhà có cửa sổ làm toàn bằng vàng ấy. Một hôm cô bé quyết định trốn nhà đi xem cho biết. Cô ta đi, đi mãi và đến tận tối mịt mới đến được ngôi nhà có cửa sổ bằng vàng. Quá mệt mỏi vì chặng đường dài. Khi đến nơi, cô bé ngủ thiếp đi, chẳng kịp xem ngôi nhà kỳ lạ ấy. Sáng hôm sau, khi cô bé tỉnh dậy nhìn về phương đông, cô lại thấy một ngôi nhà khác có những cánh cửa sổ ánh lên vàng chói. Dưới ánh bình minh, ngôi nhà phía xa ấy thật rực rỡ, đẹp vô cùng. Còn ngôi nhà chỗ cô đang đứng rất bình thường như trăm ngàn các căn nhà khác, chẳng có tí vàng nào. Cô đã hiểu ra rằng các tia nắng mặt trời chiếu vào kính cửa sổ làm chúng ánh lên như vàng. Ngôi nhà ở phía mặt trời mọc chính là ngôi nhà của gia đình cô. Sau khi Demir đọc xong câu chuyện, thầy hỏi chúng tôi Ý nghĩa câu chuyện ở chỗ nào? Không ai trả lời nên chính thầy giải thích Mỗi người chúng ta nên vừa lòng với những gì mình đã có Trong cuộc sống, nhiều khi ta hành động giống như cô bé trong chuyện Như thế gọi là đứng núi này, trong núi nọ. Nhưng chỉ có sau khi xa cách một cái gì đó từng thân thích với ta, rồi ta mới biết giá trị thật sự của nó. Lúc bấy giờ, ta mới biết đánh giá nó. Như vậy, đẹp hơn hết thảy vẫn là ngôi nhà yêu quý của chúng ta. Tiếp đó, thầy đọc một câu chuyện có danh từ nhà và bắt đầu hỏi về ngữ pháp Em Hoshiin, danh từ nhà trong câu này thế nào? Hoshiin từ đầu giờ học vẫn ngồi yên lặng ở bàn cuối lớp, chìm đắm trong đau khổ riêng. Bị gọi bất ngờ, nó bối rối đứng dậy, ngơ ngác, chẳng biết nói gì. Thầy giáo nhắc lại câu hỏi. Tôi hỏi em, nhà ra sao? Cậu bé tưởng thầy giáo quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của mình, trả lời mà nước mắt rưng rưng. Thưa thầy, không tốt lắm ạ. À. Thầy giáo chưa hiểu ý nó, vẫn vặn hỏi về ngữ pháp. Thầy hỏi em, nhà ra sao? Nó ở trong tình trạng nào? Hãy nói cho thầy rõ. suy Hushiyin vẫn tiếp tục nghĩ là thầy quan tâm đến nó, nhưng có lẽ nó không muốn nói về cảnh nhà túng bấn trước cả lớp. Vì thế giọng nói như muốn khóc. Tình trạng nhà không tốt lắm ạ. À. Thưa thầy, không tốt tí nào. Thầy giáo vẫn cố gắng hỏi tiếp. Tình trạng nào mà không tốt? Em nói rõ ra xem nào. Ở nhà em chẳng có lúc nào tốt ạ. À mà ngày hôm nay thì càng tồi tệ, càng xấu hơn. Chắc chỉ có mình tôi hiểu ý Hussein muốn nói gì. Các bạn khác tưởng Hussein nói lộn nên chúng nó cười. Tại sao không tốt hả em? Hussein không làm sao được, đành nói lộ ra tí chút. Bởi vì... Bởi vì Giọng nó run run, khó khăn lắm nó mới nói thêm. Bởi vì chủ nhà đuổi cái nhà em ra ngoài đường. Bởi vì ba mẹ em không còn gì để trả tiền thuê nhà nữa. Trong lớp chả biết có đứa nào đó cười lên hô hố. Hussein bối rối ngồi xuống, nó lấy hai tay ôm đầu buồn bã, từ nhà mà thầy hỏi nằm trong câu Khi cô bé nhìn thấy ngôi nhà với các cửa sổ vàng Demir, em nói xem nhà trong câu này là nhà ở cách nào? Thưa thầy thuộc cách ạ à? Thầy lại quay về phía Hussein hỏi Nhà ở cách nào Hussein? Có lẽ vẫn bị cảnh nhà ám ảnh nên nó trả lời Có thể sẽ tốt à Cả lớp cười rộ lên Vô tình thầy giáo tôi lại đổ dầu vào lửa Em nói xem nhà ở đây có thể có mấy cách nào Thưa đôi khi tốt Nhưng lúc khác thì xấu ạ à. Tôi biết là ở nhà Hushijin chẳng có lúc nào có thể cho là tốt cả. Mãi về sau, thầy giáo mới hiểu Hushijin muốn nói về việc gì. Thầy vội vàng nói qua chuyện khác. Rồi cuối cùng ông kết luận. Tóm lại, ngôi nhà tốt nhất, đáng yêu nhất vẫn là nhà của chúng ta, nơi chúng ta sống. Biết giá trị của nó là điều cần thiết với mỗi người. Khi tan học trên đường về nhà, tôi cố an ủi khuyến khích Hussein. Tình trạng của nó thật đáng thương. Thời tiết Ankara hồi này ra sao hả bạn? Ở chỗ chúng tôi trời đã trở nên rất lạnh. Hôm qua đã có một ít tuyết rơi, nhưng những bông tuyết tan khá nhanh nên trời càng giá rét hơn. Tình trạng nhà của chúng tôi hiện nay còn khá tốt, lò sưởi ở phòng khách và phòng tôi không được nóng lắm nên cũng hơi lạnh. Tuy thế vẫn còn hơn. Nhà bạn thế nào? Mong thư của bạn, bạn không quên, Ahmed. Bức thư thứ 26 Một lời nói dối Ankara ngày 16 tháng 3 năm 1964 Ahmed Thành thật xin lỗi bạn vì tôi quá chậm trả lời thư Tôi đã nhận được thư của bạn từ hôm 8 tháng 3 kia Nhưng vì bận tối mắt tối mũi Chuẩn bị cho ngày 26 tháng 4 Nên tôi chưa viết thư trả lời ngay được Ở Thổ Nhĩ Kỳ, người ta lấy ngày 26 tháng 4 làm ngày toàn quốc bảo vệ thiếu nhi. Đó là ngày thiếu nhi của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ngày này, tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi phải tham gia đến 3-4 tiết mục văn nghệ nữa cơ. Thế mà ngoài tập dượt các tiết mục múa hát ra, tôi vẫn phải đảm bảo việc học tập tốt, vẫn phải học bài, làm bài tập như cũ. Vì vậy tôi chẳng còn chút xíu thời giờ rảnh rỗi nào để ngồi viết thư cho bạn nữa. Những điều bạn viết về Ho trong thư trước làm tôi buồn quá. Tôi đã gửi cho nó một lá thư để nó vui hơn. Tất nhiên tôi không đá động tí gì về bạn và những điều bạn viết. Trong những ngày không viết được thư cho bạn, ở chỗ tôi đã xảy ra bao nhiêu chuyện thú vị. Tiếc là lúc này tôi không thể kể hết cho bạn được. Tôi chỉ xin kể một chuyện gần đây nhất, đó là chuyện giữa Mentin và ba tôi. Đôi khi cậu em láo lĩnh của tôi cũng hay nói dối ba. Khi vớ được men tin nói dối, ba tôi giận lắm. Thế nào ba cũng bắt nó đứng nghiêm chỉnh trước mặt ba hàng giờ để nghe giảng bài học luận lý. Con trai ạ, à, con muốn làm gì thì làm, nhưng đừng bao giờ nói dối ba. Ở trên đời, một câu nói dối, dù nhỏ nhặt sẽ dẫn tới một lần nói dối khác lớn hơn nữa. Muốn giấu giếm lời nói dối của mình thì bắt buộc lại phải càng nói dối tệ hại hơn, để lời nói dối khỏi bị lộ tẩy. Người ta càng phải nói và làm những lời, những việc xấu xa hơn. Cứ như thế mãi, mỗi lời nói dối tự bản thân nó kéo theo một tội lỗi. Ấy chính vì lẽ đó, bà cấm con không bao giờ được nói dối ba mẹ, nghe không? Con phải hứa từ hôm nay đi nào. Ba tôi nói như vậy, nhưng thực tế lại luôn bắt Mentin nói dối. Vì chỉ một lỗi nhỏ nhặt của nó, ba tôi cũng quát mắng, la rầy ầm ĩ cả nhà. Mentin muốn tránh mang tội, phải nói dối. Tất nhiên nhiều khi nó bị ba tôi phát hiện và lại bị rầy la, giảng giải. Cách đây ba hôm, vào buổi tối, Mentin hỏi tôi Em phải bịa ra chuyện gì để nói dối ba tối nay cho yên thân đây? Đã là mấy ngày trước, ba tôi đã dục men tin đi cắt tóc vì đầu nó quá rậm rạp. Men tin tính mãi chơi, nó lúc nào nhớ ra mà đến hiệu cắt tóc đâu. Vì vậy mà đã mấy ngày, tóc nó còn dài nguyên, che kín cả tai Sáng hôm đó tôi còn nghe thấy ba tôi dặn nó phải lập tức đi đến hiệu cắt tóc. Tối nay, khi ba về dứt khoát tóc con phải gọn ghẽ rồi, nếu không đừng có trách ba. Tôi khuyên nhủ tin đừng có bịa chuyện nói dối. Tốt hơn hết, em hãy thú thật với ba là em quên có được không? Nếu em nói dối, thế nào cũng bị lộ. Em nói thật thì ba giận, lại mắng em. Em sẽ bảo ba là em đánh rơi tiền mất rồi. Thì đã có một lần em bảo mất tiền, nhưng ba đã phát hiện ra ngay còn gì. Thế thì em sẽ nói là trường bắt đóng tiền để mua một cuốn sách gì đó. Không ổn đâu, tốt nhất em hãy nói thật. Không, em sẽ bảo ở hiệu cắt tóc rất đông người và em đã không đến lượt vì trời tối phải về nhà. Cứ thế, Mentin ngồi thử hết câu nói dối này đến câu nói dối khác, nhưng chưa câu nào nó vừa ý lắm, vì nghe vẫn có vẻ không ổn. Chính buổi tối hôm đó ba tôi lại có khách. Hai vợ chồng bác Zaya, bạn của ba tôi đến chơi nhà. Lẽ ra ba tôi phải có mặt ở nhà từ lâu, nhưng không biết vì sao vẫn chưa thấy bóng dáng. Mẹ tôi muốn giữ khách lại chơi nên xen giữa các câu chuyện hay nói câu. Nhà tôi chắc cũng sắp về. Nhưng biết bao nhiêu cái sắp của mẹ tôi rồi mà ba tôi vẫn chẳng thấy xuất hiện. Mẹ tôi bắt đầu lo lắng thật sự. Thật là lạ, chưa bao giờ nhà tôi đi làm về muộn thế này, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ đến lượt vợ chồng bác an ủi mẹ tôi. Chắc chẳng làm sao đâu chị ạ. À. Có lẽ anh ấy mất công chuyện gì đó ở sở. Nhưng mẹ tôi vẫn không yên tâm. Thường thường, khi bận công việc phải về muộn, nhà tôi vẫn báo trước cho tôi biết. Tôi và Mentin đói quá phải ăn cơm trước. Mẹ tôi sốt ruột quá, vẫn tiếp tục đợi ba mà chẳng hề đụng đến một tí thức ăn gì. Đợi đến lúc đã quá muộn, Mentin buồn ngủ chiếc mắt nên đã đi ngủ. Hai người khách nói hết chuyện và đã quá khuya không tiện ở lại. Định chào mẹ tôi để về thì chuông cửa réo vang. Trời, thế là cuối cùng anh ấy cũng đã về. Mẹ tôi reo lên nhẹ nhõm và định chạy ra mở cửa. Bác Saya ngăn lại và nói nhỏ một cách thú vị. Chị để chúng tôi tránh sang phòng bên, tôi muốn dành cho anh ấy một cú bất ngờ. Hai người nói xong bèn chạy đi trốn. Mẹ tôi ra mở cửa, đúng là ba tôi thật. Mẹ tôi ân cần chào đón. Sao anh đi đâu mà giờ mới về? Em lo quá. Tưởng có chuyện gì? Anh có việc đột xuất à? Bà tôi nói tỉnh khô. À, đâu có chuyện gì. Được tin dây da bị bệnh nặng, tôi đến nhà thăm anh ấy. Mẹ tôi nói giọng chua chát. Ra thế đấy. Nhưng anh về muộn quá. Ở làm gì mà lâu thế? Trời, anh ấy ốm nặng quá. Khốn khổ cho anh ấy. Đang khỏe thế mà mắc bệnh hiểm nghèo. Như vậy làm sao tôi đến rồi đứng lên về ngay được Còn hỏi thăm này nọ còn an ủi cho anh ấy vui lên. Khổ quá, bác ấy ốm nặng thế kia ư. Ba tôi đang kể tràn gian đại hải về bệnh tình rất nặng của bác gia, thì chợt vợ chồng bác ấy cười phá lên và xuất hiện trong phòng. Ba tôi ngay người ra như trời trồng. Ô, anh chị ở đây à? Chúng tôi tính để dành cho anh một sự bất ngờ Mẹ tôi mỉm cười đầy ý nghĩa. Thật là một sự bất ngờ đích đáng. Bà tôi không nói thêm câu gì, gượng gạo chuyển sang hỏi thăm vợ chồng bác gia gia. Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Bà tôi hỏi với vẻ quan tâm đặc biệt. Mentin đã đi ngủ rồi à? Bà biết không, nó đã mệt lử vì phải ngồi suy nghĩ cách nói dối ba. Nó đi ngủ mà còn thắt thỏm lo lắng vì chưa tìm được câu nói dối thích hợp để ba khỏi mắng. Hôm nay nó lại quên chưa đi cắt tóc đó ba. Không biết nó đã nghĩ ra câu nói dối ba chưa? Ba tôi điên tiết mắng ác đi không cho tôi nói tiếp. Tốt hơn là con hãy đi ngủ để kệ nói với ba. Con không thấy là đã quá khuya rồi sao? Thế là lần này men thoát nạn Sáng hôm sau không thấy ba tôi đã động gì đến chuyện cắt tóc của nó nữa. Tôi dừng lời, chúc bạn những điều tốt lành nhất. Ahmed, rất mong thư của bạn. Bạn rất thân, Geneva. Hương Nhị xin mời các bạn cùng đón nghe hai bức thư cuối cùng của Geneva và Ahmed gửi cho nhau ở video kế tiếp. Rất mong các bạn sẽ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Vương Nhụy nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.